Nhận định, phân tích và dự đoán trận Brighton gặp Arsenal diễn ra vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 1 tháng 1. Brighton có thể xem là một trong những đội bóng có thể khiến Arsenal xoay chân ở thời điểm này. Tuy nhiên, nếu Arsenal lại tiếp tục giành được thêm một chiến thắng và băng băng với đích, thì chắc chắn là Man City sẽ vô cùng nản chí. Arsenal đang gieo sự buồn chán tới cuộc đua vô địch Premier League khi thi đấu thăng hoa tột đỉnh. Thiếu vắng chân sút chủ lực Gabriel Jesus nhưng Arsenal vẫn biết cách giành 3 điểm trước West Ham trong trận đeo London. Chai Benrama đưa West Ham vươn lên dẫn trước ở hiệp đấu đầu tiên. Nhưng Arsenal đã thể hiện bản lĩnh đáng sợ của mình khi lì lợm lội ngược dòng và thắng ngược 3-1 nhờ những pha lập công của Bukayo Saka, Gabriel Martinelli và Eddie Kitia. Arsenal đã giữ được phong độ tốt sau quãng nghỉ World Cup. 3 điểm giành được trước West Ham giúp Arsenal giữ vững vị trí đầu bảng của mình. Khoảng cách với Man City ở phía sau vẫn là 5 điểm. Nhưng phong độ hiện tại đã giúp Arsenal chắc chắn có một suất trong top 4. Cuộc đua vô địch cũng chỉ là câu chuyện riêng của họ và Man City. Những người bi quan thì đã chỉ ra rằng Arsenal còn hai trận đối đầu trực diện với Man City. Nhưng thống kê đã cho thấy được là tất cả các đội giành được 40 điểm sau 15 trận đấu ở Premier League đều giành được chức vô địch. Quãng nghỉ World Cup dường như cũng không ảnh hưởng nhiều tới đà thăng tiến mạnh mẽ của Arsenal. Ngoài Gabriel Jesus, những vị trí khác của Arsenal đều có những lựa chọn tốt nhất. Chính vì thế mà mắt xích này được thay thế bằng Enkitia cũng không phải là vấn đề gì nghiêm trọng ảnh hưởng tới sức tấn công của Arsenal. Trên thực tế, Enkitia cũng ghi được 6 bàn ở trong 8 trận xuất phát gần đây và cho thấy được là anh là một lựa chọn dự bị chất lượng. Còn Zinchenko cũng đã trở lại và hứa hẹn giúp cho khả năng luân chuyển của Arsenal mượt mà hơn. Ở bên kia chiến tuyến, Brighton không có được lực lượng tốt như là mong đợi. Chiến thắng trước Southampton đã cướp đi của Brighton một cầu thủ quan trọng là Moises Caicedo. Cầu thủ người Ecuador đã nhận đủ 5 thẻ vàng và bị cho giò trước Arsenal. Alexis Mac Alister đã chưa thể trở lại sau khi đạt chiến tích vô địch World Cup cùng Argentina. Adam Webster và Danley Rebeck cũng sẽ vắng mặt ở trận tới. Tất cả những sự vắng mặt này khiến sức mạnh cạnh tranh ở tuyến giữa của Brighton bị yếu đi rất nhiều. Huấn luyện viên Roberto De Zerbi mất đi những cầu thủ đánh đấm và thu hồi bóng tốt ở khu vực trung tuyến, cho nên khả năng gặp vấn đề trước Arsenal là một điều tất yếu. Trước trận đấu cuối cùng của năm 2022, Brighton đang chiếm vị trí thứ 7 ở trên bảng xếp hạng Premier League. Chiến thắng của Liverpool khiến Brighton chắc chắn không thể tăng hạng, thăng hạng và vị trí thứ 7 sẽ là một thành tích tốt nhất mà Hải Âu có thể đạt được trong năm nay. Đây cũng là thành tích tốt nhất trong lịch sử tham dự giải vô địch quốc gia Anh của Brighton. Mục tiêu này sẽ giúp tinh thần chiến đấu của Brighton lên cao. Amic là một pháo đài vững chãi của Brighton. Họ chỉ để thủng lưới 6 bàn trong các trận đấu ở Premier League mùa này. Ngoài ra thì Brighton cũng cho thấy được họ là một đối thủ kỵ dơ với Arsenal những năm gần đây. Mặc dù vậy thì Arsenal hành quân đến Amex với chiến tích là 13 điểm trong 5 trận sân khách gần nhất chỉ được thùng lưới một bàn thua. Tinh thần của Arsenal đang lên rất cao trong khi lực lượng của Brighton lại không đặt tốt nhất. Do vậy mà cơ hội để Arsenal tiếp tục kiếm 3 điểm và khiến Man City nhụt chí là rất rõ ràng. Về phong độ gần đây của hai đội, sau khởi đầu có phần bết bát cùng huấn luyện viên De Zerbi với 5 trận liên tiếp không thắng, hòa 2 và thua 3. Brighton đã trở lại mạnh mẽ khi thắng 3 trên 4 vòng gần đây tại Premier League. Trong cả 3 trận thắng này thì đội bóng của luyện viên De Zerbi đều ghi được 3 bàn trở lên. Trong khi đó thì Arsenal vẫn đang bay cao và sống trong những ngày tháng tươi đẹp tại Premier League mùa này với 9 trận bất bại liên tiếp, thắng 8 và hòa 1. Tính từ đầu mùa thì pháo thủ cũng chỉ thua duy nhất một trận trước MU và hòa một trận khác trước Southampton. Họ đang thể hiện phong độ không thể ngăn cản được. Những thông tin về lực lượng của hai đội Moises Caicedo của Brighton dính thẻ vàng thứ năm từ đầu giải và bị treo giò trận này. Mất tiền vệ người Ecuador là một đòn giáng mạnh vào đội hình của Brighton trong bối cảnh nhà vô địch World Cup 2022 là Mark Allister vẫn chưa trở lại. Tuyến giữa của đội chủ nhà cũng không có sự phục vụ của Jacob Mulder khiến huấn luyện viên Jeremy còn rất ít sự lựa chọn. Với đội hình dự kiến của Brighton với sơ đồ là 4-2-3-1. Các cầu thủ dự kiến Sanchez, Vetman Dunk, Conwill, Estominan, Gilmore, Gross, March, Lanala, Mitoma và Chosa. Ở hướng ngược lại thì Arsenal đã cho thấy được là họ vẫn có thể sống tốt khi không có Gabriel Jesus, người phải nghỉ thi đấu 3 tháng vì chấn thương đầu gối ở tại World Cup 2022 vừa qua. Phong độ ấn tượng của bộ ba là Saka, Odegaard, Martinelli giúp bất cứ tiền đạo nào của Arsenal cũng có thể tỏa sáng. Sau Jesus, đó chính là Enketia. Ngoài Jesus, Arsenal cũng mất đi Rhys Nelson vì bị chấn thương. Tuy nhiên thì họ lại đón tin vui khi Emily Sweet Rowe và Takahiro Tomiyasu đều sẵn sàng trở lại. Về đội hình dự kiến của Arsenal với sơ đồ cũng là 4-2-3-1. Các cầu thủ dự kiến Ramsdale, White, Saliba, Gabriel, Zinchenko, Ishaka, Partey, Saka, Odegaard, Martinelli và Enkitia. Những thông tin xung quanh trận đấu Brighton chỉ để thua một trong năm trận gần nhất gặp Arsenal ở sân nhà. Brighton là một trong ba đội mà Arsenal thua nhiều hơn thắng bên cạnh Man United và Liverpool. Arsenal chắc chắn dẫn đầu bảng xếp hạng năm mới những đội đầu bảng vào ngày 1 tháng 1 đã giành chức vô địch ở 9 trên 13 mùa giải gần nhất. Arsenal giữ sạch lưới ở 8 trận sân khách mùa này, nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào khác. Arsenal là đội bóng duy nhất ghi bàn trong mọi trận đấu ở Premier League mùa này. Arsenal đã thắng 2 trên 7 trận đấu gần nhất chơi vào ngày đầu năm mới. Andy Kita ghi 6 bàn ở trong 8 trận xuất phát gần nhất tại Premier League. Brighton đang có cơ hội kết thúc một năm dương lịch ở vị trí cao nhất trong lịch sử. Vượt qua thành tích xếp thứ 9 ở mùa giải 1981-82. Brighton chỉ thua trận cuối cùng trong năm dương lịch ở 1 trên 6 năm gần nhất. Brighton thua 2 trên 4 trận sân nhà dưới thời Roberto De Nhận định về châu Á Arsenal thắng trận Arsenal không được đánh giá cao hơn Brighton quá nhiều ở trận này tỷ lệ chấp châu Á chỉ là 0,25. Điều này cho thấy sự chênh lệch của hai đội là không quá lớn. Mặc dù vậy, Arsenal vẫn đang vận hành tốt với một đội hình không bị sứt mẻ quá nhiều. Trái lại thì Brighton mất đi những cầu thủ quan trọng ở tuyến giữa và điều này sẽ khiến Brighton khó có thể ngăn chặn được những pha tấn công từ nhiều hướng của Arsenal. Do đó, nên đặt niềm tin vào Arsenal ở trận tới. Trong trường hợp tệ nhất là phải nhận một kết quả hòa thì tin tưởng vào Arsenal cũng chỉ thua nửa trận đấu sẽ có ít bàn thắng. Sự cân bằng của hai đội khiến trận đấu dễ xuất hiện ít bàn thắng. Brighton sẽ chủ động phòng ngự ngay từ đầu và mục tiêu đó là ngăn chặn Arsenal ghi bàn sớm. Bất kỳ đội bóng nào ghi bàn trước cũng sẽ thu quân về phòng ngự thay vì tiếp tục dồn quân tấn công. Arsenal cũng là một đội bóng sở hữu hàng thủ xuất sắc. Chính vì vậy mà trận đấu tới có thể không xuất hiện nhiều hơn hai bàn thắng. Cơ hội kép là Arsenal hoặc là hòa. Khả năng Arsenal thất bại ở trận tới phải nói là rất thấp, kể cả khi bị dẫn trước. Arsenal vẫn có sức tấn công đủ mạnh mẽ để hướng tới bàn gỡ hòa và thậm chí là lội ngược dòng chiến thắng. Đó cũng là kịch bản xuất hiện nhiều với Arsenal ở mùa giải này. Ở trận này thì Arsenal cũng có khả năng không thắng, nhưng tệ nhất thì Arsenal cũng sẽ giành được một trận hòa ở tại Amex khi Brighton đang trong giai đoạn yếu ớt. Chính vì vậy, có thể đặt niềm tin vào việc Arsenal không thua ở trận tới. Nhận định về kèo Brighton-Arsenal Brighton sẽ thắng kèo châu Á Ở trận này thì Brighton chỉ được chấp 1 trên 4 trái Đây là kèo chấp thấp đáng kinh ngạc nếu so sánh lực lượng cũng như là phong độ của hai đội Cửa Arsenal thắng kèo sáng một cách bất thường Và người hâm mộ tỉnh táo nên chọn hướng ngược lại Thực tế thì Brighton vốn là khắc tinh của Arsenal Trong 10 cuộc đối đầu gần đây giữa đội thì Brighton đã thắng kèo đến 8 lần Hiệp 1 hòa kèo châu Âu có 5 trên 6 cuộc đối đầu gần đây giữa Brighton và Arsenal có kết quả hòa hiệp 1. Tương tự như vậy, 4 trên 5 trận chính thức gần đây của Brighton, 3 trên 4 trận chính thức vừa qua của Arsenal cũng có tỷ số hòa sau 45 phút đầu tiên. Trận đấu sẽ về xỉu thẻ phạt. Tài xỉu thẻ phạt trận này chỉ là ba hòa nhưng cũng có thể sẽ vượt qua. Nói thế là bởi vì 5 trận gần nhất của Arsenal tới làm khách ở vòng đấu cuối cùng của năm dương lịch theo giờ địa phương chỉ có 7 thẻ phạt được rút ra tức là trung bình 1,4 thẻ trên một trận. Về kèo đặc biệt, tỷ số bàn thắng sẽ về chẵn. Trận đấu này sẽ xảy ra kịch bản tổng bàn thắng là số chẵn. Vì có 3 trên 4 cuộc đối đầu gần đây giữa Brighton và Arsenal có tổng số bàn thắng là chẵn. Đây là con số tương tự của Brighton. Trong khi đó, ba trận chính thức vừa qua của pháo thủ cũng có số bàn thắng chia hết được cho hai.